Ở phần kiến thức, cô có bài toán sau. Cho hai phân số 1 phần 3 và 2 phần 5. Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số. Trong đó, một phân số bằng 1 phần 3 và một phân số bằng 2 phần 5. Dựa vào kiến thức của các tiết trước, cô và các con cùng tìm các phân số có chung mẫu số và một phân số bằng 1 phần 3 một phân số bằng 2 phần 5. Dựa vào kiến thức cơ bản đã học, cô và các con cùng tìm phân số thứ nhất. Cô có phân số 1 phần 3. Cô lấy cả tử và mẫu của phân số 1 phần 3, cô nhân với 5. Cô được một phân số mới, đó là 5 phần 15. Phân số 5 phần 15 của cô bằng phân số ban đầu, đó là bằng phân số 1 phần 3. Tiếp tục các con thấy cô có phân số thứ hai, đó là phân số 2 phần 5. Phân số 2 phần 5 của cô cũng được lấy cả tử và mẫu nhân với 3. Như vậy tử số 2 nhân với 3, mẫu số 5 nhân với 3, cô tạo được một phân số mới. Phân số mới đó là phân số 6 phần 15. Phân số này có chung mẫu số với phân số đầu tiên đó là với phân số 1 phần 3. Như vậy cô sẽ được hai phân số mới, đó là phân số 5 phần 15 và phân số 6 phần 15. Hai phân số này, chúng đều có chung mẫu số. Mẫu số của chúng đều bằng 15. Như vậy, các con thấy hai phân số 5 phần 15 và 6 phần 15 có cùng mẫu số là 15. Và cô đã có phân số 5 phần 15 bằng phân số ban đầu 1 phần 3. Phân số 6 phần 15 bằng phân số 2 phần 5.